người đến bán bao nhiêu một anh đưa trăng vàng tôi muốn hỏi người điên hay tình sao tất tiếng sao hoài để bán một nhân trăng không nói tuy mình cách xa nhưng lòng anh càng thêm nhớ thương thêm thương càng nhớ càng thương càng thêm ấp ủ kỷ niệm ngày xưa bên giường quái ngày mai trên đường tương lai mình sẽ chung đôi buồn mà chi trần mà chi trách mà chi tôi hãy quên đi kia